trăm hai mươi này ừ, hai trăm hai mươi thấy thấy thấy thấy này nốt một này Có bao nhiêu về tôi đẩy qua tôi giết Kìa, yeah, nốc, tiếp này Ở hướng hai ba năm ấy Cái xe ấy Ok, xong, xong, xong Xong này Đó Hai kia <laughs> Xong rồi Kia, kia, kia Clear ở ờ, bên kia bên kia này về hiểu một hai năm này vẫn được đấy các bạn vẫn thế mượt Yeah, nice. Oh my god. Okay, nope. Đấy dễ mà. Đấy dễ thế cơ mà. Ờ, rồi, one people, one people. Come on. Kìa, kim. Tôi bây giờ, tôi bây giờ. kia kia yeah kìa có người có người hướng hai ba năm kìa nốc này còn tên đằng sau nó có phải có một tên nữa đằng sau không à phải phải phải 厉害呢。 chỗ này mà người ta thằng vậy Trời lia tim luôn đấy khi mua nó tại vì mình chơi solo kiểu quát mình chưa bắn thôi đi xử lý này các bạn xem hạ xem mình hạ nó này thấy chưa bây giờ quả hết qua này chết luôn vào trong nhà này hay vậy cái cánh cửa thế mà không biết chạy <laughs> nhảy đi sọt cho nó ít người vào đây hỗn chiến bách đi sọt ít người ông ừ. <laughs> trong trường hợp này mình thấy mình thấy là đường bay nó có bốt cam nhiều rồi sợ nó đi sọt nó ít ừ, bắt bắt có một tên em kìa không sao thoải mái ba thằng thì chiến được ừ. mà sợ cả ba thằng nó bắn giỏi đi ở trên à bia rồi đấy bia rồi còn nghe tiếng chân nha sợ bốt rồi ừ còn còn Ôi, con kìa ngay đây này anh sợ thế anh vậy ở đâu từ từ để mình để mình xong chưa? Đó còn một hàng. Ừ ok. 220 Đây 220 Thấy thấy thấy thấy này Nốt 1 này Thank you. kìa nốc nốc tiếp này ở hướng hai ba năm ấy cái xe ấy ok xong xong xong xong này đó hai kia <laughs> xong rồi kia kia kia kia ở bên kia bên kia này về hướng 125 này từ từ chắc là đằng sau phải không ừ mình nghĩ là nó ở trên đồi hoặc là ở hướng, ở hướng đằng sau này ấy từ từ từ từ ok ok xong rồi đấy ừ ừ nó nằm ở kia mình à nó nó núp ở kia